Vâng, xin chào tất cả các anh chị Hôm nay Giai rất là vui mừng khi được chia sẻ với anh chị 5 bước để thực hiện khóa doanh nghiệp online dành cho những anh chị doanh nghiệp nào chưa biết khi mình triển khai hệ thống marketing online như thế nào hoặc dành cho những ai chưa hiểu về marketing online hoặc dành cho những ai đang có những cái nhu cầu muốn kinh doanh mà chưa biết bắt đầu từ đâu và năm bước này là năm bước quy trình để anh chị có thể thực hiện hóa nó và ai ai cũng có thể làm được bao nhiêu anh chị thực sự mong muốn rằng trong lúc anh chị đang đi du lịch hoặc đang đi chơi thì hệ thống sẽ tự làm việc cho anh chị không cần quá nhiều nhân viên kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng chỉ cần một trợ lý để quản trị hệ thống của anh chị cũng như trong lúc anh chị đang đi chơi thì anh chị đang đi ngủ họ vẫn chuyển tiền cho anh chị vẫn sử dụng dịch vụ vẫn sử dụng sản phẩm của tất cả các anh chị hôm nay đây sẽ chia sẻ năm bước để thực hiện hoặc những người nào thực sự khao khát muốn tự động hóa cho doanh nghiệp của mình thì đây là năm bước tạo ra giải pháp tốt nhất cho anh chị hôm nay gia sẽ nói về năm bước này và gia sẽ có những cái liên tiếp những cái video hướng dẫn chi tiết cụ thể làm như thế nào cho anh chị chi tiết là cụ thể hơn nếu như anh chị thực sự yêu mến trai và chia sẻ video này đến bạn bè mình đến người thân của mình đến những người mà anh chị yêu quý trước khi bước sang cái năm bước kinh doanh đó thì Giai xin được phép giới thiệu về công ty cũng như là giới thiệu về bản thân của Giai công ty truyền thông marketing HDMI chuyên xây dựng hệ thống marketing online cho doanh nghiệp. Thành công của bạn là sứ mệnh của chúng tôi. Anh chị doanh nghiệp đã phát triển từ 3 năm trở lên đó là những khách hàng mà chúng tôi thực sự muốn phục vụ và muốn tận tâm tâm huyết của mình và tôi cũng rất vui mừng khi được giới thiệu các anh chị khi công ty chúng tôi với hai nhà đầu tư sáng lập tôi là Nguyễn Văn Giai sinh năm 1990 quê hương ở Thanh Hóa lớn lên ở Gia Lai và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh đó thì có một người anh một người thầy của tôi đó là anh Hà Thanh Tâm là nhà đồng sáng lập anh là à, giám đốc của công video tư vấn về marketing chiến lược cũng như là bất động sản và anh cũng là một giới doanh nhân nhiều người biết ở An Giang và dân mạng được biết đến anh và trước khi bước sang cái cỗ máy tự động hóa này thì tôi sẽ định nghĩa để cho chị hình dung ra được một cái cỗ máy tự động hóa như thế nào tự động hóa doanh nghiệp online là một bộ máy thông tin chăm sóc khách hàng giảm thiểu nhân viên kinh doanh với bộ máy này bạn không phải làm bất cứ hoạt động truyền thông nào hay tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nào đây là một kênh phối của riêng bạn bạn có thể gửi thông điệp bất cứ khi nào mà không tốn xu nào cho quảng cáo bạn có thể bán hàng cho nhiều người này hoài và số tiền thu về hoàn toàn là lợi nhuận giảm chi phí gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp bạn càng ngày càng tăng đồng nghĩa thu nhập của bạn cũng tăng theo đây là mô hình tự động hóa doanh nghiệp online bước một là bước xác định thị trường mục tiêu thị trường lợi nhuận khách hàng tiềm năng của bạn là ai họ đang ở đâu sự khác biệt của anh chị với đối thủ của mình là gì với sản phẩm cùng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh là gì cái tìm ra cái yêu vui đi sự khác biệt sự độc đáo của sản phẩm của mình là gì sau khi xác định được sản phẩm độc đáo rồi thì hãy xác định luôn cái ESD tức là cái cảm xúc mà khi khách sử dụng dịch vụ sản phẩm của anh chị là gì thì anh chị đã tìm hiểu ra rồi thì chúng ta sang bước thứ hai bước thứ hai là bước tạo ra những món quà hấp dẫn những món quà hấp cưỡng lại hay chúng tôi hay còn gọi là mồi một món mồi mà khách hàng biết rằng đó là cái bẫy đấy nhưng khách hàng vẫn sẵn sàng để lại thông tin để lại email để lại số điện thoại cho bạn đó là một sự độc đáo và một món quà vô cùng độc đáo hấp dẫn và mang cao thì điều đó không phải đơn vị nào không phải bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có thể làm được đó một món quà anh chị hay dùng khi một cái bẫy chuột anh chị bỏ một miếng tóc mỡ những cái mình biết đó là cái bẫy đấy nó vẫn sẵn sàng chui vào để lấy miếng tóc mỡ đó ăn bằng được những các bậc đó đúng không ạ vậy thì ở đây chúng ta phải nhớ đến mỗi lần nhớ đến bảy tuổi hãy nhớ đến à cái mồi có thể là người gì mỗi một lĩnh vực mỗi một ngành nghề sẽ có những cái mồi và những phương pháp khác nhau nhưng ở đây tôi khuyên bạn hãy tạo ra một món mồi số và giá trị cực lớn vì muốn chiều số muốn quả bằng số thì các anh chị có thể cho rất nhiều người và tặng rất nhiều người các anh chị không phải tốn quá nhiều chi phí và nhân lực điều đó là điều vô cùng tuyệt vời khi anh chị thực hiện xong bước thứ hai là món quà thì bước thứ ba là bước anh chị xây dựng chiến lược và nội dung hấp dẫn cho về hình ảnh video content của mình cực kỳ hấp dẫn và cuốn hút sau khi anh chị đã xây dựng được kịch bản rồi trên tất cả các kênh như là YouTube, Facebook, website, SEO để quảng cáo, landing page, vân vân để chỉ quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình ra thị trường quảng bá bằng chuyên nghiệp nữa thì anh chị càng có lượng lượng nào, sau khi anh chị đã lan truyền quảng bá sản phẩm của mình rồi thì bước thứ tư bước anh chị phải tạo ra những cái phiếu những cái kênh bán hàng biểu này thì thường tôi xây dựng sáu biểu biểu thu hút khách hàng biểu marketing biểu bán hàng biểu chăm sóc khách hàng biểu mà nuôi dưỡng những khách hàng vip những khách hàng mà yêu mến chúng ta và sống chúng ta chọn đời rất là những bảy kiểu mà chúng tôi xây dựng thì khi nào thực sự anh chị quan tâm về những lĩnh này thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết và liên hệ với tôi tôi sẽ hướng dẫn thêm chi tiết hơn và khi anh chị sử dụng dịch vụ chọn gói ở đơn vị chúng tôi thì anh chị sẽ được chúng tôi tư vấn cốt costing 11 24 trên 24 giờ miễn rằng lúc nào anh chị cần là sẽ có tôi hỗ trợ anh chị cốt cho đến khi nào anh chị tạo được lợi nhuận gấp đôi gấp ba và đạt được cái mục tiêu mà anh chị mong muốn thì lúc đó là tôi mới dừng cốt cho đến khi nào anh chị đạt được thành công và tốt nhất tôi sẽ bảo hành 5 năm để quản trị hệ thống của anh chị và sẽ là người cốt trinh nhận toàn bộ sự rủi ro về mình nếu như hệ thống này không hoàn thành không đạt được mục tiêu của anh chị thì tôi sẽ hoàn phí lại cho anh chị anh chị thấy không ạ khi anh chị xây dựng hệ thống này được đảm bảo được sự hoàn phí và hoàn toàn không mất gì hết đây là sự đầu tư đây là những doanh nghiệp mà những anh chị cần phải có bắt buộc phải có để anh chị phải tự động hóa để sau này anh chị nghĩ xem cái hệ thống này nó tự động nó chạy thì anh sau này anh chị không cần phải phụ thuộc vào nhân viên họ bỏ việc hay là anh chị phải chạy quảng cáo tốn kém rất là nhiều chi phí khác mà nó là hệ thống là cộng đồng hệ sinh thái riêng của quý anh chị và đường sau cái hệ thống này thì có những cái lợi những cái khoản thu thụ động những phí sau hậu trường đó là bước thứ tư bước thứ năm là khi anh chị đã xây dựng xong cái hệ thống này rồi thì nó hoàn toàn tự động hóa tự động chạy và anh chị chỉ cần một trợ lý để quản lý hệ thống này thôi trong lúc anh chị đi chơi đi ngủ thì nó vẫn làm việc vẫn hoạt động mà không phải phụ thuộc vào con người điều đó có thể tuyệt vời không ạ và khi anh chị đã khách hàng và cộng đồng của hệ sinh thái mình đã yêu quý anh rồi những người họ sống chất sản phẩm của anh họ trân trọng và họ giới thiệu bạn bè với sản phẩm của anh rồi thì đến lúc đó anh chị chỉ việc nhân bản hệ thống của mình lên gấp hai lần gấp năm hệ thống hay là ít ít hệ thống tùy thuộc vào cái mà anh chị mong muốn khi người ta đã thích anh chị rồi người ta đã yêu quý rồi thì anh chị không có thể bán cả hàng trăm hàng ngàn dịch vụ sản phẩm ở trong này anh chị có sản phẩm nào có dịch vụ nào thì sử dụng dịch vụ của anh bởi vì họ là fan ghen cuồng hoặc là những người yêu quý anh chị những người hâm mộ anh chị đó cho nên đó là một điều tự động hóa doanh nghiệp chúng ta chỉ việc xây dựng một thị trường thành công thôi thì chúng ta có thể áp dụng bất kỳ một thị trường nào điều đó là điều bí mật mà tất cả các doanh nghiệp làm cũng nên sử dụng hệ thống này khi anh chị xây dựng một lần thời gian xây dựng chúng tôi thường xây dựng trong vòng một năm để hoàn thành hệ thống này hoàn thành được cái hệ thống và hỗ trợ khách hàng cũng như là hệ sinh thái khách hàng ở trong này và anh khi mà xây dựng hệ thống này anh chỉ được những cái quyền lợi gì thứ nhất là anh chỉ được tính những các kênh phân phối bán hàng hệ thống này hoặc cho người ta đặt những cái banner những cái bài br trong hệ thống của anh chị thì hàng tháng anh chỉ còn có tiền tiền tiền rất nhiều tiền khác hoặc là lúc này khi anh chị đã có 10.000 khách hàng anh chị trao đổi thông hiểu khách hàng với những cái doanh nghiệp mà cùng đồng nghiệp cùng tham yêu anh chị thì hai bên cùng trao đổi thông cả ba với nhau thì anh chị sẽ lại có thêm tiền có thêm thu nhập rất là lớn ở có rất là nhiều các phương pháp hấp dẫn tôi sẽ tiết lộ và hướng dẫn anh chị từng bước từng bước thực hiện chi tiết những cái video tiếp theo nếu như thực sự hãy ngưng phần và chia sẻ video này cho bạn đây là một cái lát cách của em sử dụng các bạn để ở hệ thống này là video SEO hay là các trang blog cũng như là AdWords chúng ta tạo hình một sức hút năm cho khách hàng và cộng đồng website ta và cộng đồng fanpage của chúng ta và hệ thống sẽ email của chúng ta khi chúng ta cung cấp giải pháp khách hàng mà không thì chúng ta cũng phải chăm sóc và hỗ trợ khách hàng khách hàng là nhất chúng ta cung cấp những sản phẩm cốt lõi khách hàng là nâu chúng ta tiếp tục follow và trong cho họ họ đã nói lâu chết chúng ta cung cấp những công cụ tối ưu lợi nhuận cho họ họ nói tôi không thích và tiếp tục quan tâm và cái hệ thống email hệ thống blog hệ thống người marketing cũng như hệ thống video và các phương pháp khác họ luôn luôn bắt đuổi khách hàng từng ngày từng giờ đến khi nào họ có nhu cầu thì họ chúng ta tiếp tục cung cấp cho họ bám đuổi khách hàng cho đi đâu và ở ờ, đây là quy trình ba bước mà chúng tôi vừa thực hiện cách hai m chúng tôi gọi là ba m m một cách khách hàng của mình là ai bạn muốn phục vụ ai nhất trong cuộc đời này và thị trường mục tiêu lợi nhuận của bạn là gì nó đang ở đâu thì anh chị sẽ tích ghi vậy em bằng thứ hai là em bằng sự khác biệt sự độc đáo của sản phẩm của mình là gì cái cảm xúc về sản phẩm dịch vụ của mình là gì đây là cái USP và cái ESP em mà một là tìm ra thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu và M3 là những công cụ những cái phương pháp những chiến lược để quảng bá sản phẩm dịch vụ mình ra thị trường vậy thì suốt cả cuộc đời của quý anh chị hãy tập trung vào M1 M2 đừng tập trung vào M3 bởi vì M3 là một công cụ chỉ chiếm 10% của thành công thôi anh chị có thể thuê bất kỳ một thằng sinh viên nào ở ngoài kia hoặc là những cái đơn vị làm nghiệp dư hay là thuê những đơn vị giống như chúng tôi chúng tôi có thể đáp ứng được chỉ về công cụ này và anh chị hãy suốt ngày mình cả cuộc đời của mình hãy tập trung chuyên vào M1, M2 xác định thị trường mục tiêu của mình là gì khách hàng mục tiêu của mình là ai họ như thế nào và anh chị phục vụ khách hàng như thế nào và M2 là nghiên cứu luôn luôn cập nhật thay đổi những sự khác biệt của mình sự độc đáo sản phẩm dịch vụ của mình và cái EMB những cái cảm xúc về dịch vụ của mình là gì đây là cái mà giải chị tôi muốn mang đến cho các anh chị hệ thống kinh doanh bền vững và liên tục hệ thống này đã được chứng minh trên toàn cầu Ben Dung là người thầy của những bậc thầy đã đào tạo và chia sẻ về hệ thống này hay Donald Trump họ cũng đang thực hiện hệ thống này tại Việt Nam có anh Nguyễn Lai, thầy Phạm Thành Long và thầy Nguyễn Nam và rất nhiều người khác cùng ngành xây dựng. Anh chị anh em, nên giảm chi phí và nguồn nhân lực tại Việt từ 1 đến 2 năm xây dựng thành công thì anh cần một người quản lý thôi không cần quá nhiều nhân viên kinh doanh nhân viên chăm sóc khách hàng hoàn thiện hệ thống tự động hệ thống gia tăng lợi nhuận cộng không phụ thuộc vào SEO chạy quảng cáo nhân lực và thời gian hệ thống có thể nhân bản để phục vụ cho hàng trăm hàng ngàn sản phẩm dịch vụ về sau kinh nghiệm sở hữu cộng đồng đấy đây là cái năm bước mà tôi nhắc lại cái năm bước mà cái mô hình tự động hóa doanh nghiệp lúc nãy bước 1 tìm thị trường mục tiêu khách hàng tiềm năng bước 2 tìm USD, ESD của doanh nghiệp là gì bước 3 xây dựng nội dung chiến lược ý tưởng kế hoạch thực thi bước 4 quảng bá sản phẩm dịch vụ mỗi đơn dạng thương hiệu fanpage kênh youtube web chính SEO thống trị landing page video review tvc viral hai tư ảnh trên dây email quảng cáo adwords facebook marketing vân vân rất là nhiều các kênh các phương công cụ để anh chị quảng bá sản phẩm của mình và bước năm là bước tự động hóa doanh nghiệp hoàn toàn trước hết khi anh chị xây dựng hệ thống này trước hết anh chị nhận được hệ thống bán hàng và hệ thống chăm sóc khách hàng hoàn toàn tự động chưa hết bạn còn nhận được thêm danh sách khách hàng thêm web thành viên và đồng thời thêm các khoản thu phụ động liên tục vấn đề đặt ra ở đây là gì nếu toàn bộ hệ thống marketing online này giúp bạn có được doanh thu thụ động mơ ước thì nó thực sự đáng giá chứ nếu toàn bộ hệ thống này giúp bạn khỏi phụ thuộc vào quảng cáo SEO hàng năm và nhân viên bỏ việc thì nó thực sự đáng giá chứ ở đây tôi có một bài toán nhỏ để chỉ hình dung ra được cái lợi nhuận của mình trong năm ví dụ một doanh nghiệp có 3 nhân viên kinh doanh hai nhân viên chăm sóc khách hàng mức lương trung bình 5 triệu trên người mỗi sản phẩm trị giá 350.000 trên một đơn hàng toàn bộ hệ thống traffic một năm vẫn chỉ là một triệu traffic trên một năm vậy mỗi năm doanh nghiệp mất bao nhiêu tiền cho nhân viên doanh thu mang về bao nhiêu giải dạ số tiền trả cho 5 nhân viên trên năm là 300 triệu chưa tính bảo hiểm hưởng điện nước thuế internet mặt bằng mỗi năm có một triệu traffic ước tính người quan tâm 35%, tỷ lệ chuyển đổi 5%. Vậy doanh thu toàn bộ hệ thống marketing mang về là 1 triệu nhân với 35% chỉ có 350.000 người quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của bạn trên một năm và 350.000 người quan tâm này sẽ có 5% tỷ lệ chuyển đổi thì sẽ có 17.500 người mua hàng của bạn Vậy thì 17.500 đơn hàng này nhân với 350.000 trên đơn thì một năm bạn mang về doanh thu của mình 6 tỷ 125 triệu trên một năm 6 tỷ 125 triệu vậy nếu mỗi năm tiết kiệm cho doanh nghiệp bạn 150 triệu nhân sự cộng thêm doanh số 6 tỷ 125 triệu thì bạn có sẵn sàng đầu tư toàn bộ hệ thống trên chỉ với 440 đến 880 triệu trên năm hay không khi các anh chị sử dụng hệ thống chọn gói của chúng tôi thì chúng tôi sẽ quản trị và bảo hành trong vòng 5 năm đầu tư lợi nhuận gấp hai lần hệ thống độc lộc liên tục gia tăng lợi nhuận giảm chi phí 50% và nếu như hệ thống này không giúp anh chị tăng doanh số và đạt được mục tiêu của mình trong vòng 1 đến 2 năm thì chúng tôi sẽ hoàn toàn phí 100% lại cho quý anh chị và tặng anh chị hệ thống đó và tôi sẽ là người trực tiếp coaching với anh chị 24 trên 24 để bám sát và thực hiện cùng anh chị đạt được mục tiêu đó các anh chị có thể mời tôi một đi cà phê tôi sẽ tư vấn cho anh chị cái hệ thống này chi tiết và cụ thể hơn hoặc tôi làm cùng với anh chị tôi lên kế hoạch cùng bạn triển khai cho chính bạn hoặc đội ngũ nhân sự của bạn cùng làm và cùng nâng cao kỹ năng chuyên môn hoặc là bạn muốn không có nhân viên không có kinh nghiệm và bạn không muốn bỏ thời gian ra để tự làm thì bạn hãy để tôi làm cho bạn bạn cứ việc tăng gia sản xuất và chăm sóc hàng thân yêu việc truyền thông marketing quản trị hệ thống để chúng tôi lo cùng nhau san sẻ công việc win-win đây là địa chỉ mà anh chị có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ này và ngoài ra thì tôi có cung cấp thêm những cái dịch vụ khác đó là về chạy quảng cáo thương hiệu quảng cáo sản phẩm qua các kênh Facebook, AdWords và anh chị có thể là chọn gói hoặc là mỗi 10 đến 15 phần trăm trên một đơn trên cái gói mà anh chị chạy quảng cáo cho đã cho Facebook và đã cho Google quản trị và chăm sóc nội dung chúng tôi có thể lên chăm sóc nội dung viết nội dung hàng ngày và chăm sóc fanpage website chăm trình với mỗi kênh là 5 triệu 500 ngàn đồng trên một tháng và ngoài ra chúng tôi cũng có cung cấp thêm dịch vụ như là về sao chính trị, sao tổng thể và sao từ khóa cho bất kỳ một ngành nghề sản phẩm nào trừ bất động sản Cảm ơn tất cả các anh chị nếu anh chị cảm thấy đây là một hệ thống và giúp anh chị có thể tự do về tài chính và đạt được những cái tài chính mà anh chị mơ ước giúp anh chị đang đi du lịch mà công việc vẫn trôi chảy và hoàn toàn anh chị trong vòng một năm hai năm anh chị không có mặt anh hệ thống vẫn tự động chạy vẫn tự hoạt động thì hãy liên hệ với tôi và tôi tin rằng đây là những giải pháp rất là tốt cho doanh nghiệp vào thời buổi này nếu như doanh nghiệp của mình mà trong vòng 1 đến 2 năm nữa không xây dựng hệ thống chọn gói này thì đó là một sự thiệt thòi vô cùng và câu nhất là hào hứng và câu chính là tâm huyết nếu như doanh nghiệp nào sẵn sàng xây dựng hệ thống này chọn gói thì tôi rất là háo hức và chào đón tất cả các anh chị và rất mong tất cả các bạn hãy chia sẻ video này và để lại những lời comment những nhận xét mà những cái suy nghĩ của các anh chị và những câu hỏi mà anh chị đang băn khoăn ở bên dưới tôi sẽ giải đáp và năm bước để thực hiện hệ thống năm bước để thực hiện hệ thống <laughs> năm bước để thực hiện hệ thống này thì tôi sẽ trực tiếp quay những video tiếp theo để hướng dẫn anh chị từng bước một và những công cụ những phương pháp làm như thế nào cho anh chị anh chị hãy vào group giải mã doanh nghiệp online để được học hỏi và trao đổi trong group của tôi hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 090 26 888 27 hoặc gửi email về địa chỉ cho tôi it nguyễn văn giai a gmail.com Cảm ơn tất cả quý anh chị đã chú ý xem video của tôi. Trân trọng và cảm ơn. Hãy đăng ký và subscribe trên kênh youtube để được trao đổi nhiều hơn. Cảm ơn tất cả quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.